mùa lùa chỉ yong gì kia uan đê yuan thia kể tàu tua mù chùa có đó bao nia chỉ đó qua cho chỉ mù chỉ lo xin tua tua mù chùa có tỏ chế yuan xó ly cha lo xin lao mà lo rễ mà nhua à ta ta mua vào mua nhá lau ta lo trình xa xa trâu nè mò á lu xi em bà thia bi bông lãnh thứ hai thia lì chi mong chúa san trông đầu gió kế planh tỷ có ý lành của trao tù xuyên dư lư ta xua lu ban phà xua lu han tù lâu ga xua cho lụa trình xa mùa do khó thư lò bò tu lâu nhẹ nu cho luôn bia khâu khá là ok lâu mà rung rau mà chỉ chia cha cho chi cho pa yêu tu nô thứ lo chi bao nhưng mình nó có sao tua là gì chỉ nhỏ a dù tua trâu niềm mò á lưu mê xuân địa thia lý chỉ nhỏ theo tù xuyên dư lư ta xua lu ban pha xua lu han tù lâu ga xua cho lùa tranh xa mùa do khó thư lò bò tu lâu nhẹ nu cho luôn câu không biết không khá ok lâu mà rung đau mà chỉ chia cha cho chi cho pa yêu tu nô thứ lo chi bao nhưng mình nó có sao tua lời gì chỉ nhớ a dù tua đâu niềm mơ á lưu mê xuống địa thia lý chỉ nhỏ cho tu lòng xuyên chữ lư ta chùa lu ban pa, chùa lu han tu lòng ga chùa cho lùa tranh xa mùa cho khó thư lo bỏ tu lao lúa ua lúa lúa bó nhẹ yên xia lo cho chiều cho lì lúa trà lũ nanh ta lúa chi lúa gần yo nanh ga xia to to tu chi lúa chờ mù chanh nu chanh ly lo lua chỉ khi ga xia lua tu gì họ có họ po nia bồ đầy cho tu tư chi chi cho bùa tia lũ nâng cả bùa mi nhua nhua tao uốn chùa cho lũ của mua chỉ cho hoa chỉ cho cả cho mong sẽ chỉ tao tờ trong lo ua xia nhong to nè chế mò con lòng chỉ rong tên chế vừa ta y chỉ tao chỉ tao gỡ chỉ rong tên chế ta cho y chỉ vì bùa thao y ta chỉ ua rong say rong chia chia lư chia vì có chim long nịa chi lù khia nụ mày tê lu khai mua tranh tia chả có chim long nụ nó say phê kia sông lọ ua xia nhông u mu cỏ cây cho mua lúa xin ngờ tí trâu có tù ua nanh thia xi lùa lùa nhỏ lùa kỹ trong đu lùa luôn anh ha ya à, xa đây tua 水中间，努诺个天绿些，为个金龙灭子路黑，努买得路，还莫真爹家个金龙，努诺在陪天上，老我些用无木高根，草我落几根。 比照个度，我能贴西路，罗nhỏ罗给trong lu, lúa lu nanh ha ya à, xa đây thôi. để á của lúa bên đi do nè do chỉ tư do chỉ chua có chỉ nên nó chờ vua chân gió gió có chấp là hơn cầu mong có ua cho cùng chỉ gió khát gió cũ ra nè tu vì có gió họ chơi chơi luôn 我的故乡住了他。do để ở chỉ lo chỉ mê mưa từ đây năm khóm đường ruộng ra mùa lũ trong lao trầu ở xa tiệt tê thấy thiêm lo 古城ย้อนย่อเขาอื้อโมตีเน่ได้เตะคออื้อโมเลลืนรากาเตอื้อโมเดนเจปวาราคือหาก็ย้อลีจาฝนย่อคาเต้ากูละนาตูเมนจองจา rây rây pla bùa co nhẹ nhàng mòn thở cao buồn gió Tu si đỏ y mò can thu Chè bê chia li mù Non trẻ búa bê ba tàu Do để ăn thiếu lô tê chơm lo yuen yon yo mu sa nu tu yo chi plo hao lu shi en chu chi wa leng tu wa chi yam lo te yo chua cho ke cứ ti neng trà i tu thao tu yo cha plo yo tu ku lu cho shi chi tu ku yo cho lo cho cá tao cú lờ na tu men trong ra rây rây pla bùa có nhẹ nhẹ mon thở có buồn gió ư si đò ý mò can thu che pe chia li mù non trẻ bùa pe pa tao yon yo de a thia lu te chang lo yon yo yo mu sa nu tu yo chi pla hao lu shi an chu chi mo len tu wa chi yom lo te yo chua cho ke cứ tí nhanh trả ít tu thao tu do cha lời ya tu cú lu do chi chi tu cú yua trong lo 年季节头落。哎好老莫季节头老，努牛不老叫马里容照，西河的潮和我融融。 mà chỉ cầu mong để chia ly có từ bao chầu sông mà nhẹ lo rề mà dân ga thế ga mà ô xí mà cho lo pi xiong gao karaoke lo je dia te lo mu de mà chỉ có thể thiết tu xe ua lúa cha chỉ chỉ nó ua nắng tiền nó ya nu tương che tư yo bong khó mà tao chỉ có mẹ này luôn giao chỉ hai chia xa từ dư yêu cho tư lo chỉ cho lúa là câu là vừa ino mù thao nụ có nu san đến để ngõ cho lù lù sao chia yêu tu nu từ là chỉ bao lo dễ có giao thia lý trí nhỏ lư tia xéo buồn cho hoa con trâu đùa mà tao chỉ có mẹ này luôn giao chỉ hai chia xa từ duy yêu hoa do tư lo chỉ cho lúa là khâu là vườn inu mu thao nu ka nu san den de ma tha lu lu sa xie yo tu nu tu la chi bao la je ka zao tia li chi nhau 爹，小板叫我刚找着。 爱是抄是他了，交我朋友是路是错是哦，为搞起傻，公路难打，做个心里弄那是错断西，啥胡干西。 có lo lù tia ai ư cho chế li nó có quả bao à, lo lù có nước mò bầu cha của mùa gì nành nhớ bóng từ từ lo chú có vì lù nành nó chỉ tạo lũ lên thương bao lì có cũ Doanga ku coi koyo tu cũ ku chapla Chỉ mua lên cứ yung ga xia ku Jong li cũ Doanga ku coi koyo tu thả cũ lo jo San mo cũ na thô cũ xa chi tua có lo lù tia ai có tư mua bỏ nhà là cả chi một lút lù có gì con gần nơi từ chi ngà sẽ cố nơi từ chi lỗ cố ly có nấy giờ chỉ mua có lũ anh nó chỉ xa khứ lần thứ yêu ga sẽ cũ dòng lì có đồ ăn cũng nhớ là có yêu tu xa cũ lâu cho sao mọi cũ nó thâu cũ nhớ không qua vì một câu cũ thia chỉ thua tia ai có tiếng mua bò nhà là cả chi một lút lú có gì con gần nơi từ chi gà xe cố nơi từ chi lỗ cũ ly con này giờ chỉ mua có lũ ninh nó chỉ xa khứ sự tỏa khâu hoa